Dịch cộng với lại là Timmy nữa bạn ơi Là hiện tại bây giờ đang có ba đứa mình Là bộ ba bá đạo trong làng Hero Team nữa bạn ơi Đó Thì hôm qua nếu như những bạn nào đã coi những cái video trước của bộ ba bá đạo Thì các bạn cũng biết rằng là Hero Team bọn mình vừa mới kiếm được một cái đồng hồ siêu nhân các bạn ơi đó và sắp tới đây sẽ có một cái series có tên rằng là bộ ba siêu nhân các bạn ơi đó một cái tên series rất là hay luôn đúng không bộ ba bá đạo bây giờ biến thành là bộ ba siêu nhân luôn rồi nghe ghê không <laughs> đó thì bạn nào mà muốn mình làm thêm nhiều video về bộ ba siêu nhân thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè một share nè và nhớ mình nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của anh mít dịch Timmy TV cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nó nha anh em ok không nói nhiều nữa còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi đó ok ok à khoan mình quên nữa còn cái này nữa nha anh em đó chính là sắp tới này ngày 26 tháng 7 thì hero team bọn mình sẽ có một cái buổi fan meeting nó sẽ up live fan đấy bạn ơi thì hôm đó Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau đến Sài Gòn Và làm một cái buổi offline cho mấy bạn fan gặp mặt Hero Team nha Ok, rồi còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thiệt nè bạn ơi đó. <laughs> Ok ok, à quên nữa Để mình lấy đồng hồ cho anh Dịch với lại Timmy đã Đây đây đây, mình bỏ đồng hồ siêu nhân trong đây nè bạn ơi Đó, đồng hồ xanh nè Đồng hồ vàng, đồng hồ hồng đó, rồi Timmy lấy phải không? Nè dịch, đồng hồ cái dịch nè, lấy đi Đâu à. gì Đồng hồ siêu nhân cái đồng hồ gì mới có một tập mà anh quên hả Trời ơi trời Ok bạn ơi Các bạn đang thấy trên tay của mình là đang cầm chính là đồng hồ siêu nhân nữa bạn ơi Đó Bạn nào đã xem tập trước rồi Thì chắc mấy bạn cũng biết cái đồng hồ này ở ở ở, ở đâu mà Hero Team có đúng không Đó Đồng hồ chính là đồng hồ cho bọn mình gọi là kiếm được các bạn ơi Bọn mình có thể biến thành siêu nhân nhờ cái đồng hồ này Các bạn không tin đúng không Các bạn hãy xem mình biến hình siêu nhân cho các bạn coi nè Ôi Siêu nhân phóng cận Biến hình hay giờ đó các bạn thấy chưa Mình đã biến thành siêu nhân xanh rồi nè bạn ơi Thấy mình ngầu chưa Nắm đấm của mình là nắm đấm sức mạnh cực kỳ mạnh luôn bạn ơi Coi nè thấy không Bộ đồ rất là ngầu luôn không Màu xanh nè thấy ghê không thấy ghê không Đó ok Đây chính là bộ đồ của siêu nhân xanh các bạn thấy ghê không Rồi ok bây giờ là sẽ đến lượt anh Mr. Dịch nè Anh Dịch đây Bây giờ anh hãy thử biến thành siêu nhân cho bạn fan xem đi Cầm cái đồng hồ ra anh cầm cái đồng hồ ra biến thành siêu nhân cho bạn fan xem Cầm đồng hồ luôn Đúng rồi Rồi ok phong cận nhìn anh nè Ok Đồng hồ siêu nhân là đẹp trai nhất làng siêu nhân vàng Wow, trời ơi bạn ơi, bạn coi nè Anh Dịch đã biến thành siêu nhân vàng đẹp trai nhất làng bạn ơi Wow Tại miệng mấy này con siêu siêu nhân vàng thì mình mặc đồ nó trông riêng rũ trông như cái con công chúa gì kìa <laughs> Cái gì mà công chúa, bộ đồ gì nhìn đẹp mà anh nè Nhìn nhìn tóc tai vuốt vuốt keo cái kiểu y hệt như ca sĩ Hàn Quốc luôn bạn ơi Đây bạn coi này thấy không Mình với anh Dịch đứng kế bên nhau rất là ngầu thôi mày thấy không một người màu vàng người màu xanh nhìn hai người ngầu ơi là ngầu luôn đó <laughs> ok các bạn thấy rằng mình với anh dịch có ngầu không nếu thấy ngầu nhớ bình luận lại cho bọn mình biết nha ok à quên nữa còn timmy nữa chứ quên quên ok timmy ơi timmy bây giờ nè hãy biến thành uh, siêu nhân hồng đi nha bây giờ để để để tôi uh, tôi tôi tôi quay tôi quay lại cho bạn bạn bạn fan xem nè ok biến hình đi một hai ba biến hình wow trời ơi anh dịch ơi timmy đã biến thành siêu nhân hồng rồi Ủa mà khoan Ủa bạn mấy bạn ơi Sao cái bộ đồ của ừ, Timmy nhìn nó không đầu thế nào vậy <laughs> Ủa, Ủa Timmy Timmy ơi bà kiếm đâu ra cái bộ đồ siêu nhân mặc đồ y kiểu đi lễ hội hóa trang con gì <laughs> Em nhìn cái bộ đồ Timmy nhìn giống bà Bà đang đi bơi á anh trời Không giống siêu nhân chút nào Đẹp mà có thấy đẹp chút nào đâu Mấy bạn ơi Mấy bạn thấy bộ đồ của Timmy nhìn có đẹp không Chứ mình thấy giống cái bộ đồ bơi các bạn ơi <laughs> ok dịch dịch dịch đứng đứng đứng đứng vô đứng vô đứng vô anh em mà đứng đứng đứng đứng vô coi coi ngầu không này này lại đây lại đây lại đây đứng đứng vô ngầu không đó <laughs> bạn thấy không bộ ba siêu nhân bạn ơi nhìn ai cũng ngầu hết trơn á rồi quá ngầu luôn đó bạn mấy bạn thấy bộ ba siêu nhân bọn mình có ngầu không nếu bạn nào thấy ngầu nhớ để lại cho mình một like và nhấn vào nút subscribe ủng hộ cho bọn mình nha đó quá ngầu luôn chứ còn gì nữa đúng không cái gì á mọi người sắp mọi người ăn mặc cái kiểu gì vậy cái kiểu gì mà kiểu gì Chị không biết bọn em chính là những à, gọi là siêu nhân à, gọi là cực kỳ gọi là mạnh mẽ hay sao Ủa mà có có chuyện gì mà chị Lam sờm vậy à, Em vào nhà chị mới xem trong đấy toàn nhện không à Dưới hầm của nhà chị cũng toàn nhện không sợ à Cái gì trong nhà chị có nhện hả Yên tâm đi Yên tâm đi Ở đây đã có bộ ba siêu nhân của bọn em rồi Bộ ba bá đạo bây giờ đã biến thành bộ ba siêu nhân Bọn em sẽ tiêu diệt hết tất cả những con nhện Ở trong nhà chị cho chị yên tâm Ủa mà khoan Vậy đây ờ, Vậy đây em coi phim siêu nhân á em thấy người ta là đi tiêu diệt những con quái vật nhìn rất là ngầu còn anh em mình là hiệp sĩ siêu siêu nhân kiểu gì mà đi diệt diệt diệt nhện diệt dán vậy ta trời ơi cái này cái này người ta là giúp đỡ người dân lành á thấy người dân có chuyện là mình phải giúp đỡ thì mình mới gọi là siêu nhân à ví dụ là bây giờ nhà camun là có toàn nhện đúng không mình ừ. là siêu nhân nhiệm vụ mình là đi đốt nhà dân đi ok mình đốt nhà đi cho hết nhện cái gì vậy à, à, à, không đốt không đốt không đốt không đốt ok không đốt à ơi Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vào trong nhà của gọi là Camui ừ, để bọn mình gọi là tiêu diệt hết mấy con nhện trong nhà Camui nha. Đó, siêu nhân hiệp sĩ bảo vệ dân làng hả? Bất cứ ai có cần việc gì cứ kêu bọn tôi. Nhào vô. Rồi. Nhện đâu? Nhện. Ủa, chị Camui ờ, nhện đâu? Ở à. ờ, à, à, dưới, à dưới, à dưới. à, Bên dưới hả? Ok, bên dưới hả? Đi xuống bên dưới. Gọi là cái gì băng nhện này Phong ơi? Quýnh bằng tay anh, bọn mình là siêu nhân, bọn mình quýnh bằng tay. Sợ nhện lắm cái gì đâu mà sợ xuống đây đi dịch siêu nhân gì kỳ vậy trời ơi bạn ơi siêu nhân mà sợ nhện các bạn ơi kỳ vậy dịch trời ơi nè đây cũng nhện nè mày mày nhện mày mày mày tao cho mày chìm xuống đó mày chín túi luôn mày mày mày hả nhện ui trên chạy kìa chạy anh quýnh nó quýnh nó nó chạy kìa mày mày one hour later sao mọi người phòng phòng phòng phòng siêu nhân gì vậy dữ vậy trời ơi siêu nhân gì đâu mà quýnh con nhện quýnh từ nãy không chết cái giai đoạn là mấy lần đâu chứ chưa cập nhật vũ khí cả luôn một tí nữa bọn em mới gọi là à, dùng sức mạnh được ok ủa chết nhện chưa chết rồi ôi chết nhện anh rồi bạn ơi trời ơi trời đây mình đã được cái cái chân nhện đó tí nữa đây bị nhà kho ăn ok à, chị cam ơi chị có biết mấy con nhện này nó, nó từ đâu xuất hiện không trong đây nè trong đây nó còn nhiều hơn ha trong đây hả ủa trong cái ống cống này hả ôi nhưng mà cái ống cống này nhỏ xíu rồi à, làm sao bọn em chui trong đó được kỳ ta bây giờ làm sao tiêu diệt được hết cái con nhện này ra ờ, anh dịch anh có ý kiến gì không ờ anh biết biết chắc rồi bây giờ mình mình sẽ sẽ, sẽ dùng tay mình thọc vào ống cống <laughs> lao anh lấy tay anh học vô trong đó con nhện nó cắn anh chết luôn á à, để em nghĩ coi à đúng rồi cái đồng hồ siêu nhân của chúng ta có một cái sức mạnh đó chính là biến chúng ta thành tí hon đúng không bây giờ chúng ta hãy sử dụng đồng hồ siêu nhân và dùng sức mạnh biến thành tí hon đi dịch hợp, hợp, hợp lý không hợp lý không ờ ha biến thành tí hon ấy rồi con nhện nó ăn thịt mình sao yên tâm bọn mình mạnh lắm bọn mình đã biến thành siêu nhân mình mạnh lắm con nhện nó không ăn ăn ăn ăn thịt bọn mình được đâu ok rồi rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau biến thành tí hon để tiêu diệt bài nhện nha anh em ơi bộ ba siêu nhân biến thành tí hon Hey, đó mấy bạn thấy không? Bây giờ bọn mình đã bé như hạt đậu luôn rồi nè, đó. Với kèm theo đó bọn mình đã bật gọi là ánh sáng lên làm cho căn phòng này sáng lên luôn để bọn mình chui vào ống cống bọn mình sẽ thấy được ánh sáng các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ bộ ba siêu nhân cùng nhau gọi là tiến vào trong gọi là cái ống cống để tiêu diệt nhà anh nào. Anh dịch đâu rồi? Anh dịch lại đây, lại đây. Anh dịch lại đây. Ok, trời anh dịch chạy nhanh các bạn ơi, đúng là gọi là siêu nhân có siêu tốc độ chạy cực kỳ nhanh luôn. Ok, ừ, Timmy, sẵn sàng chưa? Ok. Ui, bạn ơi mình nhìn trong đây mình thấy là con nhện đây nè trời ơi thấy không bọn mình biến nhỏ rồi bọn mình sẽ sẽ gọi là đi đi xuyên qua được cái ống cống các bạn ơi ok chui vô ống cống chui vô ống cống ui quý con nhện gì đây mày mày mày mày hả nhện mày mày mày mày hả nhện mày mày nè mày nè đó trời ơi gì đây thấy mình khỏe chưa đấm có vài cái con nhện chết queo luôn ok các bạn ơi bây giờ mình sẽ đập cái hàng rào này qua để mình qua mình tiêu diệt với con nhện nha ừ, đập bằng tay luôn bạn ơi siêu nhân là phải gọi là đập bằng tay luôn hiểu không ha đó bởi nè bạn ơi ok chui ra nào ui ui trời Đấy. ơi dịch ơi trong nhà bà làm một cái nông chạy nuôi nện cái gì vậy trong nhà ca mui sao quá trời nhện luôn các bạn ơi coi nè một nùi nhện luôn trời ơi các bạn ơi ui ui có con nhện kìa ui Ok, bây giờ nè, ba anh em chúng ta cùng nhau và trong đó tiêu diệt mấy con nhện nha. Trời bọn mình nhỏ quá, mình không thấy được bọn mình luôn anh em ơi. ui ok rồi, bây giờ bọn mình chui qua kia tiêu diệt mấy con nhện nè. Để cho đơn giản hơn, bọn mình sẽ đặt cái cục đất này ra để bọn mình chui qua bên kia các bạn ơi đập cục đất ra chui qua bên kia để tiêu diệt mấy con nhện nha ok đập này ra nè rồi anh em đã sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi chuẩn bị chưa tiến qua mày mày, mày hả nhện ui trời ơi nhiều nhện các bạn ơi ui tại mấy con nhện siêu to khổng lồ vậy đây qua đây vậy đây ủa vậy đâu vậy? qua đây phụ em luôn trời, trời ơi sợ trời lắm trời ơi từ nãy vậy nó quýnh em quá trời dịch không chịu qua ê, ê, trời rồi xong <laughs> anh, anh dịch đã chết rồi bạn ơi trời ơi okay. vào mình chết dưới cống bởi vì mấy con nhện trời ơi bấm bấm bấm cái tiếp tục nha anh đừng có bấm cái hồi sinh nha lâu lắm ấy mày mày mày, mày hả nhện Ồ, mấy bạn ơi bạn coi nè quá trời nhện luôn ấy da mày, mày lại đây đây mấy con nhện kia đây tao tiêu diệt hết đám tụi bay nè ừ. Hay da, mày hả mày Ui trời ơi, giết gần hết rồi bạn ơi Mấy con nhện này mặc dù nó to hơn bọn mình Nhưng bọn nó yếu xìu bạn ơi Bọn mình là siêu nhân mà Sợ gì mấy con nhện này Mày rơi xuống đó đi Ê, à, Nó cắn mình, nó cắn mình bạn ơi Mấy con này nó đông quá Trời ơi, giết nãy giờ mới hết Mày hả mày Mày mày hả mày Ok, ui còn hai ba con trên đây là dịch leo đây quýnh luôn mày mày mày hả nhện quýnh đó mọi người quýnh đó đúng rồi anh em siêu nhân bọn mình là phải tiêu diệt hết con nhện này bảo vệ dân dân làng của hero team hiểu không đó ok rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên ải cái ải tiếp theo nha. Không biết cái ải tiếp theo là sẽ có những con quái vật nhện là nữa nữa nữa đây. Ok, đào cái cục đất này ra cho nhanh nè. Đào ra đào ra. Để mình đào mình qua bên cái ống cống bên đây luôn coi để coi có có nhện hay con gì bên đó không. Ê mọi người, qua qua qua, chưa chưa qua chưa qua. Timmy rồi, chưa qua Timmy. Rồi Timmy qua nè Ok tới lượt mình qua Hey Ui Trong cái ống cống này sao nó sâu dữ vậy ta Ui, Có gì trong đây không vậy <gasps> Oh my god Dịch ơi dịch nhìn kia, Nguyên một Đây con nhện cua hoàng đế Cua hoàng đế <laughs> mà cua hoàng đế Cái này là con nhện chứ con cua hoàng hoàng hoàng đế gì Ôi bạn ơi bạn coi à Trời ơi con nhện nó to kìa trời Ở đây mình mình đứng mình đứng lại gần nữa coi Trời ơi bạn coi nè Bọn mình không bằng một cái cái ngón chân của nó luôn á bạn ơi Ui, ui nó có mấy con nhện con ở, ở, ở đằng sau lưng nữa kìa Ui ok bọn mình sẽ tiêu diệt con nhện bự nhanh em mày hả nhện bự ui ui ui trời ơi con nhện bự ui con nhện bự nó đẻ ra mấy con nhện con bạn ơi trời mày, mày hả nhện con quýnh lắm mọi người quýnh lắm mày mày hả nhện con trời mấy con nhện con này thì yếu xìu không sợ mày hả mày tao lấy cục đất tao đặt vô mặt mày nè à, <laughs> ui chết hết ok anh em ơi tiêu diệt nhện bự nào mày, mày hả nhện bự gì đó gì đó anh em tập trung quýnh hội đồng đó mày mày mày mày mày, mày hả nhện bự trời nó cắn em gần hết máu gì đây ừ, ừ. ai à rồi sao nó cắn chết em rồi nó cắn chết em rồi Trời ơi nó mạnh quá Mày mày mày mày thôi Mày cắn tao Mày mày dám cắn tao hả Anh em tao cực kỳ mạnh okay. nha mày uh, Chết rồi bạn ơi Đó bạn thấy không Đó cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được con nhện chúa ấy bạn ơi Bọn mình thật là mạnh mẽ Ok thôi anh em Anh em bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là lên lên trên báo báo báo cáo cho chị ca mui rằng Chúng ta đã tiêu diệt được hết bầy nhện Đó chúng ta đã lập được công <laughs> Ok đi thôi Hey hey, bắt cua đó thấy không bọn mình mặc dù mình rất là nhỏ nhưng mà mình bắt bắt cua rất là ghê luôn nha cái cục đá cao cao thì mình có thể nhảy nhảy qua được luôn á thấy ghê không đó nhảy qua nè nhảy qua nè đó cực kỳ xịn luôn ok rồi chui ra ngoài nào ui chui ra ngoài ống cống đó rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ tháo đồng hồ siêu nhân ra để bọn mình có thể biến biến to lại nha anh em. Ok, tháo đồng hồ ra nè. Rồi, biến to như bình thường lại nè anh em ơi. Đó. Chị cá mui, Bọn em đã tiêu diệt hết bầy nhện trong ống cống của, của, của nhà chị rồi Từ bây giờ chị có thể yên tâm nha Hết, hết, thật chưa hả? Chị vẫn nghe tiếng nè Hết rồi, yên tâm Bọn em vừa mới xuống đó bọn em tiêu diệt À mà quên, chị chị có nuôi nhện không mà ở bên dưới có nguyên con nhện to đùng luôn chị to hơn cái đầu của chị luôn á trời ơi là trời đúng rồi bên dưới nó có một con nhện cực kỳ to luôn bà này bà tính chơi trong chạy vui vẻ bằng nhện sao ok thôi nhưng mà chị yên tâm đi bọn em đã tiêu diệt cái con nhện to rồi bây giờ bọn em đã hoàn thành xong rồi nha bây giờ bọn em đi đây ơi biệt đội okay, siêu nhân cảm ơn mọi người biệt đội siêu nhân chúng ta cùng nhau về lại căn cứ nào ok tạm biệt chị ca mua nha tí nữa nhớ nhớ nhớ, nhớ chuyển khoản tiền cho em nha một lần tiêu diệt là 10.000 đô ok vậy nha đi kia vậy tụi miễn phí mà miễn siêu nhân cũng cần ăn cơm mà <laughs> rồi <laughs> siêu nhân cũng có ăn cơm để sống mà cho nên là bảo bảo vệ mọi người thì mọi người phải đóng góp ít ít tiền cho cho siêu nhân để làm việc chính nghĩa chứ đó bây giờ cho nên là những bạn fan nào đang xem video á thì bạn nhớ là hãy nhấn vào trong quảng cáo mỗi khi mà thấy có hiện ra quảng cáo để giúp cho bọn mình có thêm tiền để ăn cơm nha bạn chứ không thôi siêu siêu nhân sẽ bị chết đói các bạn ơi <laughs> <laughs> ok cảm ơn bạn đã xem video này nha nếu như bạn thấy thích video này và thấy thích bộ ba siêu nhân bọn mình anh em đừng quên là hãy để lại cho bọn mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của siêu nhân mr dịch vàng và siêu nhân timmy hồng để đăng ký họ cho mọi người nha anh em đó siêu nhân hồng siêu nhân vàng và siêu nhân xanh chào tạm biệt tất cả mọi người nha bởi bởi yêu anh em Vậy rồi, tạm biệt Đừng quên là hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho video này lên được 20.000 like nhé bạn Mình sẽ ra tập tiếp theo nha Bye bye